thì đối với dòng bếp này tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin đại pin thì đã theo bếp về đó, để sử dụng khi mà cúp điện thì các các bạn cũng có cái để sử dụng bếp khi có điện thì các bạn lại sử dụng ra nguồn 3V các bạn cứ để trực tiếp chưa vào như vậy song song không ảnh hưởng gì Đây, bếp đã khóa ra sau cái chế độ là nước cạn nồi công tắc còn đang mở đây rẻ hơn khuyến mại có hệ thống phân phối những dòng sản phẩm nội địa nhà khác trên khắp cả nước quý khách tại thành phố Hồ